Hello hello, xin chào tất cả anh em, xin chào tất cả các anh chị đã có mặt trong buổi livestream tối hôm nay của Quang Dũng DVD ạ. Như chúng ta đã biết thì trong thời gian vừa qua thì ờ, có lẽ thị trường của chúng ta đang trong quá trình sideways biến động và phần lớn mọi người đầu tư là không có lãi, thậm chí là bị thua lỗ. Ờ, cái cảm giác mà chúng ta thấy là mua xong T4 về lại bị thua lỗ đó là cái cảm giác mà phần lớn các nhà đầu tư, phần lớn các anh chị em khi tham gia ở trong đoạn này chúng ta mắc phải nếu xét về cổ phiếu thì chúng ta thấy là hàng nghìn cổ phiếu đúng không ạ hàng nghìn cổ phiếu chỉ có một hai cổ phiếu mà nó có thể có tạo ra lợi nhuận và những cổ phiếu đó thực sự là khó mua đặc biệt là nếu chúng ta không biết hệ thống chúng ta không biết phương pháp chúng ta không có kế hoạch hoặc là chúng ta cũng chẳng có cái ý nghĩ nào là cổ phiếu đó tốt hay xấu và chính vì vậy thì khi mà cổ phiếu đã đạt đỉnh thì chúng ta lại tiếc và chúng ta bảo giá như trước đây chúng ta mua cổ phiếu đó giá như chúng ta có cái nọ giá như chúng ta cái kia đó là phần lớn các suy nghĩ của phần lớn các nhà đầu tư cá nhân mà trên thị trường chúng ta biết rồi ạ chỉ có 5% các nhà đầu tư cá nhân thành công thôi ạ à, bởi 95% các nhà đầu tư họ đầu tư theo cảm tính họ đầu tư theo mách nước của ai đó họ đầu tư theo à, các chuyên gia nói một cái điều gì đó để họ đầu tư và trong tất cả những chia sẻ của Quang Dũng thì các bạn thấy rằng phần lớn Dũng chia sẻ nó dựa trên những kiến thức nền tảng cơ bản chứ không phải là phím cho các bạn một cổ phiếu bởi vì cho các bạn con cá nếu các bạn không biết chế biến nếu các bạn không biết sử dụng cái con cá đó thì có thể những con cá đấy là con cá lóc mà bạn có thể uh, gặp rất nhiều cái rủi ro trong quá trình mà các bạn uh, ăn con cá đó thì trong đầu tư cổ phiếu cũng vậy có rất nhiều cổ phiếu mà khi Dũng chia sẻ có thể là những cổ phiếu nó đang rất tiềm năng nhưng do cái vấn đề ở đây chúng ta gọi là thị trường chung do những cái vấn đề đây là ở à, cái tình hình thế giới nó đang diễn ra phức tạp mà chúng ta mua trước mà chúng ta không có cái sự xác nhận thì rõ ràng là chúng ta gặp rất nhiều rủi ro rất nhiều khó khăn trong cái việc mà đưa ra quyết định của mình có rất nhiều bạn khi mà Dũng chia sẻ một cái cổ phiếu nào đó đang có rất tiềm năng nhưng không phải là cái thời điểm mua nhưng rõ ràng là bạn lại mua vào và sau đó bạn bị thua lỗ bạn bắt đầu đổ lỗi mà khi bạn đã đổ lỗi và bạn phó mặc cho số phận bằng một cái cách đổ lỗi rồi cuộc đời của bạn sẽ tồi tệ hơn rất nhiều đó là cái công thức của sự thất bại nếu chúng ta tiếp tục đổ lỗi nếu chúng ta tiếp tục than vãn trên thị trường nếu chúng ta tiếp tục comment những tương men tiêu cực thì bạn sẽ hấp dẫn tất cả những điều tiêu cực đến gia đình bạn đến số phận bạn đến những cái gì bạn đang có trong cuộc, cuộc đời này nên khi bạn đang còn đổ lỗi bạn đang còn trách móc bạn đang còn làm những cái điều đó đang tổn thương thì bạn hãy chấm dứt ngay bởi vì đó là cái nguồn năng lượng ngày càng lớn và tạo ra cho bạn cái nguồn năng lượng đó là lớn không phải tích cực mà nguồn lớn tiêu cực và chúng ta sẽ hấp dẫn tất cả những điều tiêu cực đến với chúng ta từ tiền bạc từ mối quan hệ từ gia đình từ rất nhiều thứ khác nữa nên chính vì vậy ở đây là một cái phần trước khi Dũng chia sẻ cái buổi hôm nay thì chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là à, trong cuộc sống chúng ta chúng ta mong muốn kiếm tiền chúng ta mong muốn có sự hạnh phúc chúng ta mong muốn có gì ạ mối quan hệ tốt hơn chúng ta còn mong muốn có một gia đình tuyệt vời hơn thì những cái mong muốn đó có rất nhiều người thực sự mong muốn nhưng thực sự chúng ta có được điều đó hay không bản thân mong muốn đó nó phải phát triển từ gì ạ đó là phát triển từ bản thân chúng ta chúng ta phải thấu hiểu bản thân chúng ta thấu hiểu người khác như thế nào giống như chúng ta thấu hiểu thị trường nó đang vận động ra sao chúng ta thấu hiểu những biến động của các cổ phiếu như thế nào chúng ta biết rằng là cổ phiếu nào cổ phiếu mạnh nhất chúng ta biết rằng thị trường đang ở giai đoạn này đó là tích cực hay tiêu cực chúng ta biết rằng những cái cổ phiếu nào có thể mang lại hiệu quả cho chúng ta trong một vài tuần tới trong một vài tháng tới và thậm chí là trong một vài năm tới đó là cái sự thấu hiểu đó là sự phát triển bản thân của mỗi chúng ta có rất nhiều người thì có thể chúng ta có kiến thức đầy đủ chúng ta có rất nhiều những cái kinh nghiệm đầy đủ nhưng nếu chúng ta không có sức khỏe để theo dõi thị trường để đeo bám thị trường để có nghị lực để chúng ta bước tiếp tục đi theo cái mong muốn mà chúng ta có thì có lẽ chúng ta cũng sẽ thất bại nên cái vấn đề là ngoài cái vấn đề phát triển bản thân thì chúng ta cần phải có sức khỏe cả về thể chất cả về tinh thần nếu một trong hai cái sức khỏe thể chất tinh thần chúng ta bị yếu đuối đi thì mọi cái vấn đề dù chúng ta thông minh đến đâu mọi cái vấn đề chúng ta có tốt đẹp đến đâu thì chúng ta vẫn bị thất bại là chuyện bình thường và đó là một trong những cái công thức để chúng ta biết rằng là sức khỏe ờ, tinh thần tâm linh trí tuệ đó là những cái phần cực kỳ quan trọng nhưng có lẽ chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống chúng ta à, dù chúng ta có sức khỏe dù chúng ta có gì ạ à, có trí tuệ nhưng có rất nhiều người vẫn không đạt được cái giấc mơ như mong muốn không đạt được lợi nhuận như mong muốn và mọi thứ vẫn trở nên tồi tệ và những cái mà chúng ta nhìn người khác đó chúng ta gọi là may mắn nhưng thực ra không phải là may mắn đâu các bạn đó là một cái cái phần mà chúng ta thường hay nói đó là tâm linh tâm linh là những cái gì mà chúng ta không nhìn thấy chúng ta à, cảm giác chúng ta không đo lường được và chúng ta thì tựa chúng ta khoa học thì chưa chứng minh được chúng ta gọi là tâm linh thôi ạ nhưng thực tế thì bây giờ người ta đã chứng minh được rất nhiều cái vấn đề đó như là Ờ, lực hấp dẫn như là lực duyên quả hay là một số cái luật khác nữa thì trong đầu tư hay làm bất cứ điều đó chúng ta cần có một cái luật chúng ta hiểu về luật và ở đây chúng ta có thể hiểu đó là cái cảm xúc ạ cảm xúc tích cực đó là sự biết ơn đó là tình yêu thương đó là những cái gì mà chúng ta trân trọng đó là những cái điều mà chúng ta cảm nhận sự hoan hỉ bên trong nó là sự bình an thì đó là những cảm xúc tích cực khi chúng ta đưa ra với những cảm xúc như vậy thì mọi cái kết quả chúng ta sẽ khác đi nếu chúng ta lại tiếp tục lo lắng sợ hãi những cái dấu ấn mà chúng ta bị gieo tiềm thức chúng ta bị thua lỗ quá nhiều chúng ta bị những ai đó tát vào mặt chúng ta những cái mà chúng ta đầu tư chúng ta bị thua lỗ sau đó thì những cái dấu ấn nó tạo ra thì khoản thua lỗ ngày càng lớn hơn và những cái tác đấy càng mạnh hơn nó tạo ra trong tiềm thức chúng ta và cứ mỗi lần cái một sự kiện bắt đầu nổi lên chúng ta không nhận diện ra nó là chúng ta lại tiếp tục bị thua lỗ giống như vậy đó là một trong những cái công thức mà chúng ta cần phải biết được nên cái dấu ấn tâm linh hay chúng ta gọi là cảm xúc nó sẽ quyết định đến 80 phần trăm những cái thứ mà chúng ta có thể thành công trong lĩnh vực đầu tư kiến thức chúng ta có sức khỏe chúng ta có kỷ luật chúng ta có nhưng thực ra cái cảm xúc nó còn lớn hơn cả kỷ luật các bạn nhớ nha cảm xúc nó còn lớn hơn kỷ luật gọi là kỷ luật đấy thực ra cái kỷ luật nhiều lúc là chúng ta thấy rằng là nó rất chung chung vậy làm sao để chúng ta giữ được kỷ luật tốt làm sao để chúng ta có gì ạ có những kỷ luật mà đúng theo những cái gì mà chúng đề ra thì đó là chính là sự bình an những cái điều gì nó đến thì chúng ta xử lý và những điều gì nó ờ, nó không đến thì chúng ta cũng bình an thôi ạ còn nếu chúng ta áp dụng và ý chí và để kỷ luật thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ thất bại đó là những cái gì mà trước khi mà chúng ta vào cái buổi hôm nay có thể một số bạn sẽ thấy là miên mang một số bạn sẽ thấy rằng là nó dài dòng quá nhưng các bạn hãy lắng nghe đi ạ bởi vì bản thân khi mà chúng ta thấy những điều đó thì bản thân chúng ta đang bất an ở trong nội tâm chúng ta những gì bạn nhìn thấy là chúng ta đang bất an đấy ạ và các bạn sẽ thấy rằng là trong đầu tư chứng khoán à, có lẽ chúng ta sẽ nhìn thấy là tất cả mọi thứ nó đều theo quy luật tất cả mọi thứ nó đều phải có những cái gì ạ có những cái um, checklist để chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải làm gì để chúng ta có thể thành công vậy chúng ta sẽ nhìn thấy cái thị trường chung của chúng ta ở thị trường chung của chúng ta sau khi mà chúng ta thấy là cổ phiếu đã đến một cái mức là à, đỉnh ngắn hạn thì trong thời gian khoảng độ 2 tuần vừa qua à, thực tế chúng ta nhìn về cái biểu đồ tuần có lẽ chúng ta nhìn rõ hơn đó là cổ phiếu đang trong quá trình à, gọi là tích lũy thì cũng đúng nó sẽ biến động trong một khung hẹp 3 tuần vừa qua các bạn thấy không biến động trong khung hẹp và với trong khung hẹp này thì cái tỷ lệ thành công của mỗi cổ phiếu chúng ta nó là cực kỳ thấp và chúng ta chỉ có đo lường ở đây trong biểu đồ tuần thì các bạn có thể nhìn về góc độ mà Dũng có thể chia sẻ góc độ đầu tiên chúng ta thấy là cái đợt giảm đầu tiên khi mà thị trường đã đạt đỉnh phần lớn các cổ phiếu đã chúng ta gọi là đã tăng tốc đã đạt được mức độ cao nhất sau đó giảm thì chúng ta gọi là quá trình phân phối à, phân phối là bán các cổ phiếu lợi nhuận cao ở đỉnh cho các nhà đầu tư cá nhân với các nhà đầu tư cá nhân phần lớn thì giai đoạn này họ bị thua lỗ và sau đó có những nhịp hồi tiếp theo và trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy là thị trường đang test lại cái đáy cũ của cái đợt giảm trước đó hai tuần đúng không đây là chúng ta giảm trước đó hai tuần và cái khối lượng nó bắt đầu có sự giảm đi về nguyên lý hành vi trong phân tích kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái quá trình kéo giảm với khối lượng thấp đi thì chúng ta thấy là cái lượng bán ra của các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã giảm đi khá nhiều nguyên lý đầu tư là uh, quá trình chuyển đổi dòng tiền từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ sang các nhà đầu tư lớn hay là các nhà đầu tư lớn tích lũy nhiều hơn khi các nhà đầu tư tích lũy đủ hay chúng ta là lượng đủ thì chất đổi thì cổ phiếu sẽ bắt đầu tăng tốc và bắt đầu bước vào chu kỳ mới còn khi các nhà đầu tư lớn vẫn tiếp tục bán ra thì cái điều gì sẽ diễn ra với chúng ta điều gì sẽ diễn ra đó là thị trường lại tiếp tục điều chỉnh và nếu chúng ta không nắm rõ được thì chúng ta lại tiếp tục dành những lời đổ lỗi và đổ lỗi thì điều gì sẽ diễn ra với chúng ta chúng ta lại đau khổ chúng ta lại tiếp tục nghĩ cho là thị trường khó đánh quá ông Donald Trump ông nói thế nọ ông nói thế kia à, có lẽ là Covid hiện tại nó đang hoành hành có lẽ là à, chính phủ chúng ta làm cái điều gì nó chưa tốt và chúng ta tiếp tục nói về chính phủ nói về nhiều thứ nữa nhưng ở đây có lẽ chúng ta sẽ phân tích một cách đơn giản để chúng ta biết rằng là tất cả cái mẫu hình tất cả những biểu đồ này nó là kết quả chứ không phải là nguyên nhân một cái điều này nếu những ai đọc về sách Mac Mini nếu ai học về VSA nếu ai học về William thì các bạn thấy là tất cả các biểu đồ này nó là kết quả đó là kết quả dịch chuyển từ các dòng tiền lớn sang các dòng tiền nhỏ hay là dòng tiền nhỏ sang dòng tiền lớn trong ngắn hạn chúng ta thấy rằng là với cái việc bán tháo này diễn ra đó là quá trình bán tháo rất mạnh tuy nhiên thì sau quá trình hồi phục đây là trong quá trình hồi phục lại cái đỉnh trước đó tuy rằng nó không đủ mạnh thì bắt đầu chúng ta thấy là nó đã có quá trình test lại ở quá trình test lại hay quá trình giảm lại ở góc độ nào đó thì chúng ta thấy là đây là một tín hiệu khá tích cực bởi vì khối lượng sau khi mà nó quay trở về cái đáy cũ thì khối lượng nó thấp hơn càng thấp càng tốt ạ à, càng thấp càng tốt đây là những điều kiện chúng ta gọi là điều kiện cần chúng ta nhớ điều kiện cần một số các bạn khi mà thấy điều kiện là cần khối lượng rất là đẹp rồi thì chúng ta mua vào sau đó thì bảo là cái ông Quang Dũng ông nói là uh, đây là thị trường tốt và các bạn mua vào sau đó bị thua lỗ thì các bạn ờ, lại tiếp tục bảo là cái ông này ông nói nó không chính xác nên khi bạn theo dõi thì các bạn nên theo dõi hiểu rõ về bản chất hiểu rõ về vấn đề chứ còn nếu chúng ta cứ đi tìm kiếm con cá để chúng ta ăn thì thực sự cuộc đời chúng ta sẽ thực sự là rất là là nó chả chả đi đâu ở đâu à bởi vì chúng ta đã đầu tư bao nhiêu năm rồi chúng ta đầu tư bao nhiêu thời gian rồi nó không thay đổi chứng tỏ là chúng ta đang có vấn đề về hệ thống phương pháp đầu tư kỹ năng đầu tư cũng như là cái chiến lược đầu tư phù hợp đấy vậy ở đây chúng ta thấy là cái quá trình test này nó là cái phần cực kỳ quan trọng với phần lớn các nhà đầu tư khi mà cổ phiếu hay là cái giá mà nó đang giảm dưới SMA 50 thì chúng ta thấy là rất là đau khổ bởi vì xu hướng giảm nó đã đang hiện hữu và cái quá trình phân tích chúng ta thấy là thực sự đang là rất nguy hiểm giống như cái đoạn này Dũng cũng đã phân tích với chúng ta rồi Dũng chỉ yêu cầu với chúng ta là thị trường khi nào xác nhận thì chúng ta mua vào thì ở giai đoạn đấy thị trường đang có thể test lại cái đáy cũ nếu cái test này này này hay là chúng ta giảm về cái đáy cũ này khối lượng trở nên lớn hơn và biến động có thể cao hơn thì một xu hướng giảm tiếp thậm chí nó giảm xuống bao nhiêu 750 đó là một cái chu kỳ giảm tiếp và chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc mà chúng ta mua đeo gọi là đeo đỉnh ở đây ạ còn trong trường hợp ngược lại là thị trường bắt đầu có sự xác nhận với khối lượng phải lớn và giá phải tăng mạnh sự đồng thuận phải cao đồng thuận tức là gì ạ nó phải có rất nhiều các cổ phiếu vốn hóa lớn rất nhiều các cổ phiếu mạnh tăng ở trong đoạn này thì chúng ta gọi là đồng thuận còn chỉ có một vài cổ phiếu như Vingroup hay là một vài cổ phiếu gọi là có tác động thị trường nó kéo lên thì chúng ta gọi là những cái cổ phiếu đó nó mang tinh chất là dấu ấn kỹ thuật nên khối lượng của thị trường bao giờ nó ở mức là thấp nên nếu chúng ta đầu tư chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn và rủi ro vậy với thị trường ở giai đoạn này thì chúng ta thấy rằng là thông thường giai đoạn này cái số lượng cổ phiếu sẽ là rất ít và cái khả năng thành công của mỗi cổ phiếu sẽ là không nhiều lắm đặc biệt là những cổ phiếu đã tăng rất mạnh trong cái chu kỳ trước đó rồi nên ở đây chúng ta thấy là những cái quá trình hồi này nó là tiếp tục kéo lên để nó thu gom được nhiều hơn sau đó nó lại tiếp tục giảm điểm nên ở đây các bạn nhớ cho Dũng hai kịch bản chính để chúng ta sẽ nắm rõ được đây là cái cực kỳ cực kỳ quan trọng với các bạn đã tham gia chương trình Dũng khi đầu tiên chúng ta sẽ thấy là nếu cái quá trình mà giảm tiếp tại vì đây là trạng thái cân bằng giảm tiếp với khối lượng lớn nha khối lượng lớn và đặc biệt là biên độ lớn thì cái khả năng giảm sâu sẽ diễn ra bởi vì nó đã phá vỡ cái vùng hỗ trợ với khối lượng như này thông thường thì cái xác suất để giảm tiếp nó là thấp Dũng không thể nói là nó là không giảm nhưng cái xác suất là thấp bởi vì nó đã có khối lượng thấp ở đây ạ đây là những cái khối lượng rất thấp khi mà nó test lại nên cái xu hướng khả năng xác nhận xác nhận đi lên là cao à, xác nhận đi lên là cao chúng ta nhớ nha cái khả năng xác nhận đi lên là cao nên chúng ta có thể trong dạng này chúng ta sẽ à, tìm kiếm những cái cơ hội cho những cổ phiếu hoặc là tìm kiếm xem là cái khả năng xác nhận bằng những phiên thứ hai thứ ba xem là khối lượng của nó gia tăng hay không có sự xác nhận có sự đồng thuận hay không đó là một trong những cái mà chúng ta cần phải học hỏi ở à, VN30 cũng tương tự như vậy thực ra VN30 với VN Index nó không khác nhau nhiều lắm ở trong VSA thì các bạn sẽ thấy là dũng đường thường là có những cái quá trình đây là những cái SOS1 à, chúng bạn nhớ này sau SOS1 thì chúng ta có những cái đợt test cung và những cái test cung này giống như đoạn này nó cực kỳ quan trọng các nhớ là cực kỳ quan trọng và chúng ta phần hiểu là sau những cái test cung này nó sẽ có những cái cổ phiếu bắt đầu đi lên có những cổ phiếu bắt đầu cho chúng ta lợi nhuận và nếu chúng ta không có kế hoạch chúng ta không hiểu về thị trường chung bởi vì thị trường chung nó quyết định đến 90% các xu hướng đi lên của cổ phiếu tiếp theo nên đầu tư chúng ta phải nắm rõ được thị trường chung đầu tư chúng ta phải hiểu thì rõ thị trường chung đầu tư là chúng ta cần phải thấu hiểu xem một cái nhóm nào mà nó tạo ra xu hướng tiếp theo của hình chung vậy nếu chúng ta nhìn về những cái cổ phiếu vốn hóa lớn như là Vinamilk thì có khả năng đi sai không à, chúng ta nhìn thấy ạ cái khả năng đi xa của Vinamilk là rất thấp bởi vì những cái đợt bán tháo với khối lượng lớn như này cái thứ hai là cái cả này vẫn còn nhiều thứ ba nữa là nếu nó vượt qua cái đỉnh 195 đúng không ạ 100 bao nhiêu 145 ở đây 135 25 xin lỗi ạ đây tại vì phần này của Dũng nó bị khuất mất nên Dũng không nhìn rõ đấy thì chúng ta thấy 125 ở đây chắc chắn là nó sẽ còn rất là lâu mới có thể vượt qua à, cổ phiếu tiếp theo là cổ phiếu Hòa Phát thì chúng ta thấy là nếu trong biểu đồ đây là biểu đồ gì ạ biểu đồ tuần thì chúng ta thấy là cái thời gian tuần ở đây 2 4 6 tuần thường thì những cổ phiếu này nó tích lũy khoảng độ 13 14 tuần bạn nhớ ở đây có quá trình tích lũy khoảng 13 14 tuần khi mà nó tăng rất mạnh Đấy, rất mạnh hoặc là chúng ta nhìn đấy ạ nó có những cái tuần tích lũy ở đây 2 4 6 8 10 11 12 tuần trước khi có thể đi lên xa hơn nên chúng ta quan trọng là cái khối lượng ở đây nó vẫn còn nhiều khi khối lượng ở đây nó vẫn còn nhiều thì chúng tóm tóm lại chúng ta thấy bọn nhỏ lẻ vẫn còn rất là đông ạ nó vẫn rất là đông nó vẫn còn rất là nguy hiểm nên cái việc mà kéo lên thì nó sẽ làm tổn thương các nhà quản lý quỹ nên nó có những cái đợt mà rũ tiếp về cái vùng này diễn ra hoặc là tiếp tục kéo lên nhưng có thể là nó sẽ chưa lên mạnh các bạn nhớ nhá nó chưa lên mạnh ngay nên chúng ta cũng không có gì phải vội vàng bởi vì cái khả năng xác suất lên mạnh của những cổ phiếu này cực kỳ là thấp à, ok chưa à, chúng ta có FPT đúng không cũng tương tự như vậy đây là cái biểu đồ gì ạ biểu đồ tuần Dũng cho các bạn biết rằng là cái vùng kháng cự phía trên này cũng rất là lớn giảm sâu với khối lượng rất lớn như này thường những quá trình hồi này hồi này là những cái khi hồi yếu ớt và thậm chí nó còn giảm tiếp nên chính vì vậy chúng ta biết rằng là đầu tư chứng khoán không phải là đầu tư nhìn cổ phiếu rất là tốt và chúng ta mua vào chúng ta nắm giữ <clears throat> việc combine chúng ta cũng tương như tự như vậy à, việc combine có quá trình test lại phần phía sau này khối lượng thấp đủ điều kiện mà chúng ta thấy là tuyệt vời đúng không ạ thường thì sau những quá trình test lại thì nó sẽ có những đợt hồi sinh và chúng ta thấy là cái quá trình hồi sinh cổ phiếu này thì nó cũng chưa lên được xa đâu ạ à nó chưa đi được xa hơn bởi vì cái phần phía trên này này nó vẫn còn rất nhiều và thứ hai đợt giảm này nó vẫn còn là rất lớn nên thường là sau đó nó phải test lại những cái biên độ thấp hơn trước khi nó bước vào một chu kỳ mới nếu bạn nào đã học về mẫu hình biên độ thu hẹp của Mac Mini hoặc là trong uh, khóa học của Dũng thì các bạn cũng đều thấy là tầm quan trọng của cái việc mà chúng ta mua vào cái điểm then chốt chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác có lẽ chúng ta sẽ không thể nào phân tích được hết trong cái buổi này Ờ, cổ phiếu khác là một cổ phiếu mà có lẽ nhiều người nói là cổ phiếu này đầu tư dài hạn đi đầu tư 5 năm nữa 10 năm nữa kiểu gì có lãi các bạn nhớ là trong quá trình chia sẻ video của Dũng trong cái video trước các bạn nhớ là các bạn càng ít ở trên thị trường bao nhiêu thì độ rủi ro của bạn sẽ càng là thấp các bạn đừng có nghĩ là các bạn là vua đúng phép, đừng có nghĩ là các bạn đầu tư giá trị các bạn mất tiền không ai có thương xót cho các bạn đó là khi mà các bạn mất tiền vợ con bạn gia đình bạn tất cả những điều mà bạn thấy nó sẽ nó khủng hoảng như thế nào cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu các bạn có thể nếu các bạn không tin Dũng thì các bạn có thể mua những cuốn sách mà của những cái thiên tài thực sự thiên tài đầu tư cá nhân như của Mark Mini, William O'Neill, Soros, Livermore tất cả những thiên tài như vậy rất nhiều thiên tài như vậy hoặc là các bạn mua những cuốn phù thủy sàn chứng khoán các bạn thấy là những nhà đầu tư cá nhân là những nhà đầu tư ít nằm ít để cổ phiếu trên thị trường hết họ chỉ đầu tư theo xu hướng họ chỉ đầu tư theo chu kỳ thôi ạ à bạn nghe một ai đó nói là hãy để vài năm nhưng thực tế bạn xem là họ có đầu tư hay không và bạn đầu tư cái xác suất thành công của họ như nào đó là câu hỏi các bạn luôn luôn hỏi với chính bản thân mình và nếu các bạn chơi với nhóm dại thì bạn sẵn thêm dại bạn chơi khôn thì bạn sẽ học những cái khôn nên hãy tìm kiếm những người mà thực sự thành công trong đầu tư và học họ hỏi nó à, bạn hỏi họ và bạn biết kết quả như nào ok à, chúng ta sẽ thấy rằng đây có những cổ phiếu giảm rất mạnh và những cái đợt hồi phục này nó phía trên nó là còn bao nhiêu cái cái sự chết chóc ở phía trên này phía trên này còn bao nhiêu người đã đầu tư thì thua lỗ ở đây đúng không ạ thì rõ ràng là khi mà Dũng chia sẻ ở đây chúng ta thấy là uh, rõ ràng thực sự là Dũng muốn chia sẻ cho chúng ta nắm rõ được kiến thức nên cái việc mà có thể có những cái sự hài hước hoặc là có những cái điều gì đó trong những cái phần kiến thức này có lẽ nó sẽ không được nhiều lắm Dũng sẽ cố gắng làm những cái ấy chia sẻ về những kiến thức phát triển bản thân chia sẻ về những cái góc nhìn khác để chúng ta nhìn thấy là khi chúng ta nhìn thấy thị trường chúng ta nhìn thấy cuộc đời chúng ta chúng ta nhìn thấy cái tầm nhìn của chúng ta sau này chúng ta muốn là ai chúng ta muốn phát triển chúng ta như nào để chúng ta có thể thành công trên thị trường thay vì chúng ta nắm giữ cổ phiếu sau đó thì chúng ta nghĩ đầu tư dài hạn mà chúng ta quên nó đi và chúng ta không bao giờ biết rằng thị trường nó sẽ ra sao nữa nên ở đây cổ phiếu gì ạ à, gác cho chúng ta những cái quá trình như này thì rõ ràng là cái khả năng đi lên uh, trong thời gian dài nó sẽ cần thời gian tích lũy khá là lâu uh, ờ, PVD cũng tương tự như vậy chúng ta thấy là những cái biến động những cổ phiếu mà chúng ta gọi là đầu tư dài hạn đây có rất nhiều người nói đầu tư dài hạn nhưng cả một cái uh, một chu kỳ dài thì có mỗi năm 2014 15 nó tạo ra một cái chu kỳ rất là mạnh và năm 2017 thì chúng ta thấy là một cái sóng rất là ngắn đi lên rõ ràng là chúng ta thấy là cả một cái giai đoạn rất dài từ cái giá khoảng 40 bây giờ giá về 10 thì nếu chúng ta cứ đầu tư dài hạn thì không biết cuộc đời đầu tư chúng ta sẽ ra sao chúng ta đầu tư 1 tỷ vào thì sau đến bây giờ chúng ta có bao nhiêu nếu chúng ta đầu tư 100 tỷ thì đến bây giờ chúng ta bao nhiêu và chúng ta cứ kỳ vọng kỳ vọng đến bao giờ chúng ta mới hòa vốn đó là cái tư duy tư duy nó chiếm khả năng rất là cao chúng ta thành công 90 phần trăm Vậy chúng ta có rất nhiều cổ phiếu khác như là cổ phiếu gì ạ? À? PNG liệu có đầu tư hay không? Với những cái tín hiệu mà chúng ta thấy là giảm với khối lượng lớn như này, việc hồi phục rất yếu như này thì theo Dũng chúng ta hãy theo dõi chứ còn tạm thời là không đầu tư cổ phiếu này. À, với những cổ phiếu khác như thế giới di động đúng không? Chúng ta có những cổ phiếu thế giới di động à, một cổ phiếu mà cũng bị giảm nhưng cái xác suất để cổ phiếu này có thể vượt qua thì nó phải à, khối lượng nó phải vượt qua nha chúng ta phải khối lượng phải vượt qua cái đỉnh cũ này và giá nó càng trần càng tốt thì lúc này chúng ta có thể theo dõi cổ phiếu này trong nhóm cổ phiếu mà chúng ta có thể theo dõi trong thời gian tới có thể những cổ phiếu đạm phú mỹ à, đây đạm phú mỹ đạm phú mỹ đây là những cái phần mà chúng dũng chia sẻ rất ngắn nhá. nó đã có dấu ấn này khối lượng rất lớn và cái vùng này nó cần phải có quá trình test lại siết chặt lại nó mới lên được còn đây là dao động lớn này dao động lớn thì cổ phiếu chưa lên được thậm chí là giảm nên các bạn hãy cân nhắc là khi mà cổ phiếu này nếu nó hồi phục thì nó siết chặt ở đây này Đấy, nó, nhớ các bạn nhớ một điều nữa nó phải siết chặt siết chặt tức là nó biến động thu hẹp lại để xem là cái cái lượng nhỏ lẻ có còn nữa hay không trước khi lên được thay vì chúng ta lại mua vào chúng ta sẽ bị thua lỗ và chúng ta lại tiếp tục đổ lỗi cho uh, ông nọ ông kia phí hàng Dũng không phí hàng ở đây nha tuyệt đối không phải à, một cổ phiếu khác nữa có lẽ là Dũng sẽ chia sẻ thật nhanh S đây là cổ phiếu mà chúng ta nhìn thấy trong thời gian vừa qua có những cổ phiếu mà chúng ta cũng đã thấy xuất hiện mô hình này. Cái này Dũng phải nói thật kỹ, thật kỹ. Các bạn nhớ này, các bạn xem các bạn phải hiểu thật kỹ chính tránh tình trạng là các bạn không làm đủ, không làm đúng, các bạn bị thua lỗ thì các bạn đừng có lên như này, các bạn comment những cái lời không tích cực, Dũng sẽ xóa các bạn lên khỏi danh sách và các bạn không bao giờ nhìn thấy video của Dũng nữa tại vì cái click của Dũng là làm rất nhanh nên cái việc bạn cần phải là theo dõi và nắm rõ thật kỹ cái lý thuyết cũng như là cái điểm mà Dũng chia sẻ Đấy, một số các đồng chí thì học chỉ muốn là gì ạ à? muốn kiếm con cá ngay thôi à. không thể thành công đúng không ạ ở đây Dũng sẽ nói cho các bạn cách để các bạn nhìn cổ phiếu này quá trình nền tảng tích lũy đây rất tích cực có những dấu ấn dòng tiền lớn ở đây rất tích cực đây dòng tiền lớn dòng tiền của các tổ chức vào đây sau khi dòng tiền của các tổ chức vào đây thì nó gặp cái cản rất lớn cái cản nhóm này là nhóm bị thua lỗ rất nặng đây là cổ phiếu giá dưới 10 thực ra Dũng thường Dũng không không mua đâu nhưng Dũng sẽ phân tích cho chúng ta để chúng ta nhìn rõ những cổ phiếu này sau khi nó rũ bỏ lần đầu tiên khối lượng rất là lớn đúng không rất là lớn và chúng ta thấy là nó có quá trình hồi sinh và sau quá trình hồi sinh này nó lại đang quá trình test lại quá trình test lại này nếu mà để điều kiện cổ phiếu này tăng ở đây chúng ta là 8 đi thì cái khối lượng có thường nó phải vượt qua cái này này vượt qua khoảng 13 14 triệu ở đây này và khối lượng lớn thì các bạn mua cái cổ phiếu này cái xác suất của bạn nó đến khoảng 7 đến 80 phần trăm đấy 7 80 phần trăm vẫn còn 20 phần trăm để thất bại nhưng ở đây các bạn sẽ thấy được là cái dấu ấn đầu tiên là khối lượng rất lớn đây là cái dấu ấn của các tổ chức cái thứ hai nó test rồi ạ test một khối lượng rất là lớn để cho chúng ta biết rằng là một cái lượng đầu tư đã bị đây bán ra và thứ hai nữa là nó đã hồi phục một lần nữa và nó đang test lại một lần nữa để cho chúng ta thấy là cái khối lượng đã giảm đi khá nhiều rồi khi mà khối lượng đã giảm đi khá nhiều rồi thì cái sự xác nhận nó sẽ cho chúng ta một là cổ phiếu sẽ tiếp tục đi lên hai là cái độ an toàn mà chúng ta mắc phải tức là cái khả năng rủi ro chúng ta là thấp đấy là các bạn cần lưu ý cổ phiếu mà Dũng có thể chia sẻ các bạn đó là một cổ phiếu <clears throat> cổ phiếu ngành thép à, cổ phiếu ờ, Dũng không để Dũng uh, theo dõi một chút ạ à, một cổ phiếu ngành thép chúng ta có thể xem lại một cổ phiếu ngành thép đến lúc này chúng lại lại lại lại không nhớ lắm đó là <clears throat> một cổ phiếu ngành thép thời gian vừa qua nó cũng uh, tăng khá mạnh đúng không tăng khá mạnh ở trong cái giai đoạn uh, vừa qua và chúng ta thấy là cũng đã xuất hiện những cái mẫu hình như này Đấy, xuất hiện mẫu hình như này thì ờ, các bạn có thể là nếu ai nhớ được thì các bạn thấy rằng là một cổ phiếu ngành ngành thép ngoài HA ngoài HPG ngoài à, HSG ra thì có một cái cổ phiếu ngành thép nữa nó cũng đã tăng tăng tăng tăng à, rất mạnh khi nó hình thành cái mẫu hình này mẫu hình này nó là nguyên nhân không phải kết quả và cổ phiếu thứ ba các bạn cũng nhớ cho Dũng đó là một cái cổ phiếu đó là uh, à, PTB à, những cái dấu ấn rất là rất mạnh ở đây Dũng cũng đã có khuyến nghị các bạn là nếu trong trường hợp mà chúng ta có thể mua tham gia này ngoài ra chúng ta có thể bị lỗ đấy ạ mua xong về T4 của chúng ta đã bị lỗ nhưng nếu chúng ta cắt lót hợp lý chúng ta thấy là vẫn cắt lót là chuyện bình thường chúng ta cũng thấy dấu ấn thứ hai tiếp tục có dấu ấn thứ hai nhưng dấu ấn này là cổ phiếu lại tiếp tục không lên và chúng ta thấy là khi mà nó chưa vượt qua cái đỉnh này mà chúng ta mua vào thì chúng ta lại tiếp tục bị điều chỉnh nữa nhưng đừng quá lo lắng bởi vì những cái cổ phiếu nhiều trường hợp chúng ta phải mua lần ba và chúng ta hãy đợi lần ba này nếu xác nhận chúng ta mua vào đấy là một vài ví, ví dụ để chúng ta có thể hiểu rõ được cái phương pháp của Dũng còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa nhưng ở trong cái chương trình này Dũng hạn chế chia sẻ bởi vì có rất nhiều anh em không học lý thuyết mà chỉ tập trung vào tìm kiếm những cái con cá tìm kiếm những cái cổ phiếu để mua mà không nắm rõ được thì sau khi những cái cái gì nó xảy ra thì rất đáng tiếc với chúng ta bởi vì chúng ta lại tiếp tục uh, lo lắng tiếp tục đổ lỗi tiếp tục đầu tư tiếp tục làm những cái điều nó nó ảnh hưởng đến người khác nữa à, một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn các anh chị đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ của Dũng trong cái buổi tối hôm nay nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Dũng hay comment ở phần dưới á phần phần dưới ở phần kênh và nếu các bạn muốn theo dõi hoặc là các bạn muốn tham gia chương trình đầu tư một nhà vô dịch của Dũng thì có thể đăng ký kênh của Dũng hoặc là à, số điện thoại của Dũng là 0918826099 các bạn có thể vào cái Zalo của Dũng để đăng ký và cái khóa học này sẽ diễn ra vào mùng 3 tháng 7 năm 2020 à, đây là cái khóa học mà rất tuyệt vời nếu bạn học xong khóa học này thì Dũng tin chắc rằng là bạn đã có thể thay đổi cái, cái chiến lược đầu tư của mình thay đổi cuộc đời của mình và Dũng, Dũng tin chắc rằng là bạn sẽ có rất nhiều cái điều thay đổi trong cái việc đầu tư góc nhìn đầu tư cái khả năng thành công trên thị trường và rất nhiều yếu tố khác nữa À, xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo